chiến thắng vinh quang ánh sáng soi đường đưa ta về chiến thắng tổ quốc độc lập tự do muôn năm đất nước không quên chân đi mang theo lời của Hà Bình chúng ta hôm nay thì bữa nay đang được với cái việc của bữa nay hey hey Thank you.